Suy cho cùng, bữa cơm ngon nhất vẫn là cơm của mẹ Chỗ dựa vững nhất vẫn là bờ vai cha cái sao nó đấm vào mặt bây giờ Trong tay không gì cả Nơi bình yên nhất vẫn là trở về nhà Không, mà lại đế mẹ nhặt chơi Thôi tôi chắc á ờ, Đang đi nó phải xuống đi Ha ha ha! biết sung sướng là gì không? Sung sướng là như thế này này. Ở nhà công tử tiểu thư ra đời ai cũng như ai thôi mà ở nhà ỉ lại mẹ cha Ra đời chẳng biết bạn là con ai Chỉ cần bạn chót làm sai Là đời tặng bạn quan tài ngàn thu Bạn giàu bạn có cha mẹ bao bọc Bạn đâu Suy cho cùng, bữa cơm ngon nhất vẫn là cơm của mẹ. Chỗ dựa vững nhất vẫn là bờ vai cha. Khi ta thất bại, trong tay không gì cả. Nơi bình yên nhất vẫn là trở về nhà. mình đã có nhau như vậy lần sau này ta trông thấy nhau xin đừng oanh ngờ chung ấy anh em vào bộ đội là phải bướng đừng nhân nhượng bọn nó làm gì cả càng nhân nhượng bọn nó càng lên mặt như tôi này bật ba thằng lính cũ rồi nhá anh em đừng nhân nhượng làm gì cả cứ đấm thẳng mặt nó cho tôi tạo cảm giác gây sợ gì này Thứ loại mà thứ một là nó không có gì hết, không cắn này. Này. Ơ. Không có gì sợ cả. mấy thứ mà phát thế nào? Có chuyện gì xảy ra tao chịu. là tất cả lấp lại các hố đây. Lấp lại các hố đây. Trở lại bên chạm bắt đầu đây. Khóc rồi. Mày sợ thật thế này thì chiến đấu cái gì <laughs> thế này chiến đấu cái gì thế thì ra chân bóng hết sâu vào mày làm sao <laughs> thế bây giờ chiến đấu cái gì à, <laughs> vì nước con thằng một không sợ gì hết trong em mấy thằng mày ở cũng của hôn đi mày mà tao chỉ cô nói mới hiểu được cách này đâu mọi người ta kiểm tra ba lô ba lô không phải để như thế này đâu nha mà cũng không được bỏ một cái túi bóng ở trong vali cất lên kho à tháng nào ăn thì buổi chiều có thể để cho phép các bạn lên lấy ồ các bạn dạ. không bỏ ba lô vì ở trong <laughs> doanh trại là rất nhiều chuột nó sẽ <laughs> chưa thế là đồ ăn và các bạn Vào ba thì ta mặc gì Hôm nay lên cho anh em một bộ quần áo vải sơn <laughs> Giới thiệu sơ qua về thông tin sản phẩm Thì bộ quần áo này được làm bằng 100% chất liệu vải cát tông Thấm hút mồ hôi tốt Chất vải mát, nhẹ, thoải mái và có độ co giãn tốt Phôm rộng, lên dáng rất đẹp Lên mang lại sự trẻ trung và năng động cho chúng ta Phù hợp cho các dịp đi chơi, lễ hội, du lịch Và đặc biệt là đi bar Nhanh tay đặt hàng để nhận ngay một con lăn ngày hôm sau chúng ta chúng ta có thể đi kiếm cơm nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hàng tồn kho rất nhiều cười lên rồi ông đầu nhăn đi ở đây là phải cười quang ơi em đâu rồi sao anh ít hình em với vậy cười lên ông nhăn quá tối này tôi trông lên đấy quay nhìn trong cam hẳn lên cười lên con ấy kiểu như tôi ép ông ấy à mau lấy vợ đi con sau này việc rửa chén để nó làm là được rồi mẹ sau này cưới vợ con không để cho vợ con rửa chén đâu chưa cưới đã bắt đầu binh vợ rồi việc gì con cũng ôm là mệt rồi sao Vậy con hỏi mẹ nha Khách qua nhà chơi, mời ăn cơm, mẹ có để cho người ta rửa chén không? Không, sau này để cho khách rửa chén Đúng rồi Một người khách không máu mũi với mẹ Mẹ không nỡ để cho người ta rửa chén Vậy Một người phụ nữ không máu mũ Nguyện đi cùng con cả đời Sao con có thể để cho cô ấy rửa chén được 어디서 오이 bạn bè Vì vẻ bề ngoài của anh Và giờ em yêu nó Vì nó đẹp hơn anh Đúng không? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? À! Chăn các bạn đi ngủ là giải là hình chữ nhật này như thế này đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ gấp hai một lần chiều dài vào với nhau cái chân này có chiều dài và chiều rộng đây được chưa gấp chiều dài vào với nhau này sau khi gấp như thế này thì nó được một hình chữ nhật mới cũng có chiều dài và chiều rộng đúng không tiếp tục gấp chiều dài vào nhau sau đó các bạn rải lên chiếu chiếu các bạn là đặt dưới giường đúng không cho bút mặt phẳng sau đó các bạn gấp lên cho thầy cái mép mà có cái quy này được chưa gấp lên cho tầm 25 phân tầm 20 phân hay hơn 20 phân một chút